Hello, chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB. à, Clip này, Tấn à, review tới anh em một bộ sản phẩm để hỗ trợ anh em đi đánh bài Cực kỳ hiệu quả, cực kỳ chính xác luôn à, Anh em đánh liêng, đánh băng cây à, Bài xanh chín, bài nào cũng được, bài của người ta nhé. À, ván, bài, ván bài này của anh em lên là 456 rồi 456 rồi thì không cần phải đổi Đánh liêng bài này thắng chắc rồi Đúng không? Trong trường hợp bài của anh em điểm nhỏ ví dụ đánh bốn năm nhà đây bốn năm nhà đây. đánh bài mà đánh bốn năm nhà mà anh em lên bài mà điểm nhỏ thì làm sao đây bốn năm sáu lên lại năm sáu bảy này thì coi như là không cần Đấy sẽ chia thử vài ván xanh chín đó tức là để anh em hiểu cái quy trình chơi tức là anh em đánh xanh chín đánh 5 năm đó là anh em đã có 50 phần trăm thắng rồi 50 phần trăm còn lại là thua thì à, anh em có thể dùng cái công cụ hỗ trợ như sau ví dụ như ván này của anh em đi ván này của anh em chỉ có hai điểm thôi đúng không chỉ có hai điểm thôi hai điểm vậy thì làm sao mà chiến thắng được đúng không thì mình chỉ cần một động tác nhỏ thôi ván này anh em bỏ bài đó anh em bỏ bài đi ván sau anh em à, đánh à, chiến thắng sẽ thuộc về tất cả những anh em nào đam mê à, ví dụ như ván này ván này anh em muốn lấy 8 điểm đúng không đơn giản mà đấy chỉ cần nhẹ tay cái phát là được à này có con 8 điểm này đó chính xác này. 8 điểm này thì muốn đổi lại cái ván bài vừa rồi thì đây giới thiệu tới anh em luôn đây là cái ví đổi bài anh em chỉ cần để nhẹ tay cái bài nó sẽ tự ra này đây con 6 này Đấy, anh em để nhẹ tay cái phát bài tự ra anh em muốn lấy bài ra thì anh em bấm nhẹ đây cái nó sẽ tự ra bài này đó hoàn bài vậy thì về cho tất cả mọi người tiếp theo đây là cái ví đổi bài chống ổn ví đổi bài của bên tấn phạm cvb chia sẻ luôn với anh em cái ví nó có dây sạc đầu cuối nhé này có dây sạc này Đấy, dây sạc samsung luôn này Đấy, dây sạc này. ví này anh em có thể đựng tiền sử dụng bình thường Đấy, nguyên lý hoạt động của nó là anh em chỉ cần cầm bài lên ví dụ như này anh em lấy con đầu tiên này lấy một con ra tách cái lá bài ra như này tách ngang ra đỡ con út này như này đó tách như này đó, anh em tách như này đây mình để như này để nhẹ đây cái này anh em sẽ tự hút lá bài vào tiếp theo anh em muốn đổi lá bài ra thì anh em chỉ cần như này thôi đấy. lấy con ờ, ba đầu tiên tách lá bài ra như này anh em đặt nhẹ đây cái phát là tiếp tục lên 9 điểm này à, anh em nào đang xem kênh của Tấn Phạm CBB thì ờ, đừng quên là đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất bên ờ, Tấn chuẩn bị ra mắt chuẩn bị về những cái dòng điện thoại đổi bài cao cấp để anh em có thể là sở hữu những cái đồ mới nhất nhanh nhất hiện nay có cái sản phẩm mới Tấn sẽ đăng lên để anh em biết à, anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn Phạm nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em